chơi đi chơi nha ngồi chơi đi anh đây. nhà mình nay rảnh rỗi chơi gì nhỉ riêng đi làm vào riêng à riêng cũng được chúng cửa 500 nhá gà 500 đi gà gà đi rồi ta chia bài nhỉ ván đầu to ăn nhá đầu to ăn chia đi cứ to chia lật bài luôn nhỉ anh chia đi mở đây yeah ba điểm hai điểm bốn điểm có tiền bốn điểm có tiền cười nhỉ hai bốn rồi nghiêng luôn đi nhỉ chơi bài đấy gái à đây là mười bốn năm cách kia được không rồi anh cứ chơi chưa 500 vâng, đi năm trăm sửa đến 500 Rồi, cái tin luôn bạn gì À, anh cứ nhắn tin thôi ờ, em bỏ Giờ 500 kìa anh Bỏ đi Bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ mở anh bỏ em vơ ừ. <laughs> Cân đi Tháo điểm không? Tháo điểm đây này ừ. Ê. anh chờ nhà này cũng căng hay chi đợi anh đố thêm anh đố thằng nào nha chẳng vớ mình đi bộ tiếng một hai ba chín năm em trên nha đây Đây nè Chán quá nhỉ Sao đây, đổ đây Rồi rồi, chán quá Bỏ Hai nhà đấu nhau nhá Trường Em kia ờ, tố bao nhiêu? Trương bỏ đấy Bao nhiêu? 500 500, thừa 500 nữa 1 2, 3 4, 5 1, 2, 3 Quân à? Thừa thêm 5 Ok, quân đi anh cầm đi Anh gặp bài Bài gì à? Kỳ giày thua một nước Một nước là chết rồi Cầm đấy Kìa đây năm mét gà gà này máy tím với lại dầu chấm ăn chanh đấy ăn chanh về mạnh mẽ lên ở nhà thì đâu này ừ. năm trăm thừa năm trăm này có năm trăm thừa năm trăm nữa một hai ba bốn 500 này và 500 này còn có hai nhà thi đấu với nhau thì nhau mình cân thôi nhỉ vâng. gì chú cần thêm thêm thôi cần rồi và hai nhà thi đấu với nhau cô em ngoài nó lại thèm chín điểm được chết chết rồi anh vâng, chưa thằng đấy anh đi mời đi quy ấy mời đi quy à? xem nhé đến lật nhé bây giờ không điểm cũng ăn mời đi quy riêng này không điểm có tiền về nhà vừa về bạn nhỉ vừa nha và rồi nha vào là phát năm trăm này biết là nhìn trên bài thì mấy cũng trăm ấy năm trăm này là 500 âm đẩy âm đẩy một triệu mà chưa đặt bài âm đẩy chỉ ra một triệu thừa 500 nhiều đấy anh vào một triệu cân hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi anh vào trăm rồi mà vào vâng, thì vào thêm một triệu cân đấy rưỡi à nó tối lên năm trăm em một rưỡi à vâng. hai triệu rồi đó là triệu rưỡi rồi Anh một triệu cân một triệu này một hai ba bốn năm tương cao này cân triệu là cân thừa thêm năm rồi triệu cân này đó anh vào năm anh cân mà anh cân em thêm 500 trăm ừ. vào 500 cân anh vào 500 cân rồi Đấy, anh thử 100 đầu tiên thử 100 rồi Anh vào 500 nữa là cân được đến cân, 500 cân Cân rồi Cân đi Cân đi, lật về Cân này phải đi Mấy điểm anh? Còn đâu cũng... Ừ, điểm đấy thì mình bắt đây à? Gì này? Nhầm, tính nhầm Điểm 8 điểm, đây có 7 điểm tính nhầm Cứ tưởng 9 điểm đều nhè mười nước về bên cái bơ cây nhá nhắm nè gãi thật bằng thế nhỉ thế này có được gãi thật đi vào gà chưa thì ra rồi đấy này này này cứ một người một người mà nghe lắm nhỉ 5 vâng, lít đây 5 lít à, ừ. lít thôi bây giờ thì đủ rồi cân vậy là cân luôn à ừ. trên cái này nhỉ tám điểm năm điểm không năm điểm này ừ. à, sáng nhỉ được nha nào ngâm đẹp quá pin nó tìm lắm rồi vừa bắt ngay đến 10 điểm Đấy. không điểm vào tố thêm mà tiền còi mất tiền còi đúng không thôi nhẹ nhàng năm lít chưa số tiền mà anh đã bỏ rồi anh cũng ờ, rồi không đổi rồi cân xe điểm cả cân xe điểm rồi à 6 điểm chín điểm ừ chín điểm ăn anh quá thì ngon quá nhỉ nóng gà đi em nhé ừ, đã rồi ngon năm đấy hai chúng chơi ngon tiếp bé quá anh không gà thôi anh không con gà mới được thằng thế gà đâu à, cứ thu gà thế này ngoài trăm gà này rồi lại bỏ máy open ờ cứ bắt sống gà thế này ngày quá cắt trong này nè Để đi ăn ờ, cắt rồi này chị luôn à, ờ, đây cắt lại đi cắt thế nào cắt không cắt đâu em không em cắt đi chưa đi chưa rồi nha ừ. triệu một triệu thừa năm bằng mặt em bằng năm trăm nữa cân không gì thêm cân đi tiền hơi to đấy cân này hai nhà cân à ừ, cân rồi chín điểm chín năm này bao nhiêu chín điểm bảy hơn trên nha em bảy điểm thua rồi đưa các lên này một tiền này đưa này cái tiền năm hết rồi sao nhỉ Chia luôn nha. Chia luôn. nằm lên thừa mua tiền triệu luôn rồi thừa bán này nghỉ đi đấy tăng quá để đen làm liều rồi Được rồi. một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười cân đi con này mấy bạn về bàn mới được đấy cân rồi ừ. khác thời tiết ok bán này cân đi nó khác thời tiết anh còn gì biết được nữa con đây bán nữa đây, thôi bán gì được chín điểm chín điểm rồi tám điểm đấy thôi nhá à? ừ. em xin nhá em nghỉ nhá ừ nghỉ đi được có mấy chục thế này